mình chơi thủ thuật mốt nó ờ, vô bắt cha đây là cách vào lan hồ điệp đấy Miston vào lan hồ điệp của điện hoa 24 giờ net đây anh Miston là chủ sĩ chủ quậy Giờ là cách nét mối con nét vào nét vào nét vào sản xuất tỏi điện hoa 240 net à, xem là Hà Nội đã đi chưa cái uh, bó hoa với là cái uh, cái bánh trứng nhật đấy dùng nó à, chứ không muốn một giờ nó dục hoài trong lòng con giờ đây Chà, toàn thế bông không ha để chút làm bá lên ha bông không là bông hồ điệp gì mà bông không hồ điệp của điện hoa 4 giờ đây điện hoa 4 giờ chấm nét sơ chút nữa tôi quay thành thành tích học mình làm rồi bỏ kéo rồi nó ờ, sập bây giờ kia nó đậm bằng đi sắt luôn rồi bao dao luôn rồi bao vết bảo đảm hỏi tại sao gô như vậy rồi sẽ thấy góc cái vậy? làm sao mà che lại 10 phút là được Mọi chi tiết xin liên hệ với điện hòa 4 giờ net Gặp anh Mr. Tân hoặc ông Mr. Bằng Số điện thoại hotline là 091 7386059 hoặc là 0902 615078 nhìn à, nhân viên anh à, Tân được chăm chút tỉ mỉ gạt từng hạt đất từ sen đá để cắm vào bình các đơn vị khác thì thường là chỉ lan hồ điệp là chỉ cắm không mà không có sự trang trí thêm còn chúng tôi với bàn tay của anh Mr. Tân là tuổi đời thì mới có 40 nhưng tuổi nghề của anh ấy thì được 22 tuổi rồi hiện tại anh là bộ mặt ờ, của cửa hàng nên là mặt anh mà có méo mó thì cửa hàng cũng méo mó Này các bạn nào ở đây mà nếu có gặp anh Mr. Tân thì gọi anh ấy bằng má thì anh ấy sẽ chuyên nghề cho trong dân à, trong làm hoa vẫn thường gọi anh ấy là má cán bôi dừa thôi nha ngoài giá trị về hoa còn anh cần phải chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết một nhìn bàn tay khéo léo của anh mà bao nhiêu cô nàng ngây ngất ngất ngây ngất xong rồi tê tái tê tái rồi cái muốn đi tái tôi cũng nhìn anh ấy mà tôi cũng thấy tái tê và tôi muốn rất muốn nhưng biết nhiều cô khai ca không muốn hay không muốn nghĩa là muốn học nghề muốn được làm như anh ấy nhìn anh ấy thật là ngưỡng mộ nó nhìn thấy anh ấy làm mà tôi thấy thích thú làm sao anh chỉ cần nhát phọc nhát phọc đấy một phát một à, tài năng của anh ấy không bao giờ được dừng bước ở đây chỉ dừng bước khi nào thì anh ấy ra đi còn anh ấy còn thì anh sẽ thể hiện mình đấy. tài năng của anh ấy thì vô biên anh ấy có một lòng thật và thà nhưng mà đối với những cô gái à, với những đối với những cô gái còn non dạ anh ấy cũng rất là thích những cô gái trẻ lúc nào cũng cuốn hút anh ấy những à, cô nào theo anh ấy anh ấy vẫn à, chiều hết anh ấy được gọi là Miss Satin à. ừ. Rồi, ờ, cảm ơn các bạn. Có gì mọi người cứ xin liên hệ với điện hoa 24 đề net để được học nghề gặp anh Mr. Tân và phải đặt đặt à, trước thì mới gặp được à, là có lịch hẹn để mới gặp được anh Mr. Tân. Sắp tối rồi. Cảm ơn à, anh Tân hôm nay đã thể hiện cho công chúng được xem đấy nhìn anh cách cách anh cắm hoa đá này nhìn thấy thấy chưa thấy chưa thấy chưa rồi quá nhìn một cái chậu lan hồ điệp đầy sự sống nó thể hiện rằng à, lan hồ điệp mọc lên giữa một rừng cây xin cảm ơn anh cảm ơn nghệ nhân Mr. Tân đã tạo ra những món quà sản phẩm để người dùng người thưởng thức được cảm thấy thú vị khi nhìn vô những kệ hoa như thế này anh thực sự là một người tài năng mà không ai phát hiện ra chỉ có tôi phát hiện ra tài năng vui trong một lần trong một lần đi đào mộ và tôi khai quật ra được anh ấy anh ấy ngồi lên làm tôi giật mình anh bảo tôi là người thợ cắm hoa ừ. và tôi nói ô thế là người tôi đúng đáng đang gần rồi anh có thể hợp tác với tôi không thì tôi sẽ mời anh lên ông ta bảo ừ tôi sẽ đồng ý thế là tôi đã phải moi anh ta lên từ một đống đổ nát từng dưới từng dưới từng lớp đất mà để tìm những con người như này thật là khó khăn và vất vả nhưng không với tôi đã tìm được ra anh tôi đã tìm được ra anh anh gọi là Mr. Tân anh Mr. Tân Đấy, nhìn là anh ấy thể hiện một cái các bạn hãy xem qua đây để học cách à, trang trí đấy nha nếu ở các đơn vị khác ở nơi khác bán hoa lan hồ điệp chỉ là bán hoa lan hồ điệp với tôi thì với bên tôi thì không với anh Mr. Tân thì không Đấy sao mà ngoài Lan Hồ Điệp anh phải làm sao mà có một cái sức sống phía bên dưới của Lan Hồ Điệp để tạo ra sự trang trọng của nó Rồi anh cứ làm đi Đấy anh đang ngắm nghĩa Ngắm nghĩa để làm gì xem coi nó còn gì để cho nó đẹp hơn nữa không là anh sẽ tạo ra ừ, đấy. Bông rất là nhiều bông Bạn bạn nào đếm được một cành này bao nhiêu bông 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 bông 13 bông trời ơi có cành 13 bông có cành 11 bông thật là tuyệt vời tôi thích quá tôi thích kiến những cái bông này quá thích quá này bạn nào thấy thích thì like cho mình nha Cảm ơn các bạn nhiều hãy liên lạc với điện thoại 24 giờ.net